Lô cặp thì hôm nay có 4 cặp lô cơ, cặp 0770, cặp 1991 và cặp 0330 này. À, tiếp theo có cặp 0660 này. Đặc biệt thì ra 39 rồi. Và bây giờ thì cũng như mọi ngày mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông và ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được ba nháy lô 1991 các bạn nhé. Đây hôm chúng ta ăn đè liên tục đấy ạ chúng ta đã cái cầu lô ăn thông khá là nhiều ngày rồi và ngày hôm nay đây mình sẽ tua đến cái đoạn mà hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé thì ngày hôm nay thì mình lại được tiếp tục chúc mừng các bạn là ngày hôm nay chúng ta đã ăn được cả cặp bạch vip 1991 nhé niềm vui nhân đôi luôn đó thì bạn nào mà ngày hôm nay đã trùng máu và theo mình à, bạch thủ vip 1991 thì các bạn thì cũng đã lên trên bờ rất là lâu rồi đã đang leo lên đỉnh núi rồi đó bạn nào mà ngày hôm nay và ăn được cái bạch thủ vip 1991 này thì các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé đó còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu chốt số cho ngày mai này à, hy vọng là ngày mai chúng ta cũng sẽ chiến thắng tưng bừng rực rỡ cả lô và hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề cho các bạn nhé ngày hôm nay thì cái cầu đề đã tạm ngưng rồi thì không sao nhưng chúng chúng ta ăn được à, bạch thủ vip thì cũng là khá là ok rồi rất là rực rỡ rồi thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề hy vọng ngày mai sẽ ăn được cả lô lẫn đề nhá đó đây mình sẽ <clears throat> À, đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ra đây cho các bạn để các bạn tiện theo dõi rồi à, thì à, ngày mai ngày 30 tháng 4 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 9 độc thủ đề sẽ là 191 bạch thủ vip là 5995 à, dàn đế rút gọn thì sẽ có 99 090 292 696 797 11 010 1311511181 nhé Đó thì trên đây mình cũng lưu ý với các bạn một chút là mình đã cố gắng là soi cho các bạn những cái con số và những cái cầu kèo đẹp nhất và những cái khả năng ăn cao nhất rồi các bạn mà thích những con số thì các bạn chơi nhé và những con số ở trên này thì cũng mang tính chất là tham khảo thôi ở trên này nó là những con số rất đẹp cho nên là có thể là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số nó sẽ khó ra hơn đấy các bạn mà muốn tham khảo những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn có thể kết bạn với Zalo của mình 0963